今你。

ល្ល់គង�เปនិង妹� c h m a y 你。 xin liêm á đi phê cho hình ô rồi à xin chiếm lút na ô hàng ô Trời lời

sinan si a o yo la phật tu se ke na chap sang tiếp luôn à nhân à sẽ biến như ô giàu là tôi kín là ô khai lô bơm kha khai à, kan pha lai lô bơm a hoa khai trái san xiang lơ xiao con tình dù lờ ớ mấy lỡ mấy lờ vừa mau về cha ban mang à, con an chỗ tiên nhàng à, cha mấy má con an điều sản điều hồng phú qua mấy liên lơ có tay xin tiền má dân lười điều thân phụ tiêu lại sư phụ tiêu sân sân á su su á có nan tiêu tân tá chỉ thầu khai hóa vô tay mây lơ, phan lân su giang á có nan tiêu lỡ nói nha anh <laughs> dạ, Chạy có quá nói nha tụi tụi mẹ Tụi tụi tụi nha xì Hoài hiện Nó đang nha chịu không cả cơ hoài à, nó thì con thân ấy Con cái gì mà chăn là Ừ, các bạn nó cài con thân à mấy hả mấy hẳn tàu gầm ta phi hôn đấy hà nó cô mấy mà nhau mà nhau nhau chẳng hoa phía thôn là sửa mày vậy ấy mẹ mãi nhé hanomanya sumaya. Giờ hẳn, giờ dạ nó hẳn phải chụp máy, giờ dạ hai bảo ở chàng, chàng, ở chàng con vừa với chụp máy con ha. Chả con tiếng ha, chàng tao chỉ vào bữa ha, thật quả ha. Ừ, con tỏi chàng, đổi chàng đọc không hẳn có mấy đứa chàng ổ. xem mình ở đây có tuần ờ, chiêu gió ngõ tình tai vắng thà na sẽ xiêm phế lưng hối và chân con tài với ừ mà có đôi mà chỗ à đã nó tổ có tám chứ nó hay những cái chén dạ, hay là chén có tám mà có tám chưa đi mà à cái mấy nhưng mà chỉ là xiên được con nha này cả tiếng con con đôi mà chỗ các con là ổn kotaknya. Hmm. Maka Oh. oh bữa mày có hả? nhưng quá chị dặn nó có quá ăn mà như dặn nó có mà ôi có ở tay có tự mà vẫn coi cả con chuyện ấy em mà cái bạn chào từ lâu nổi thì chá chim cân thì số rau nhưng mà ê gì cầm mày con ấy con mày chào tụi tôi không quen rồi chào hỏi mình chỗ sai xin nhân cân tụ này tụ tụ quỳ xong có hai nhặt lần này má là mẹ mày có <laughs> cho hai hiểu mà chết chắn như nè hơn nữa hôn dịch sẽ hệ rò nhưng mà hơn nữa khó phi ơi dân tế giang sẽ à, tổ ra thì một cái khalian ờ, khó phi sẽ kê là sẽ chạm ta lỗ à ôi chạm ta về tay lỗ xí ô nín tu kinh lối đồng hăng ờ, ờ, lúa mà có thể tùy nạ tan dạng với kinh mày mày mày đọc lại mày mà họ nhỏ suy sẽ xin chẳng nắng đang việt tâm đồ dê dỗ đồ hàng phế tu phế quay dân nhị à xây lỗi chi chi chân quý u siêu phải ra na lun nhà na chi chân chiu lâu thế đâu là con thà ủ con tập bên à chị chân à hả hai con em về con mà mẹ cha tu lòng gì rồi ấy giờ dạ, tí giờ nó tỏ như tu mẹ giờ dạ, nó tu cũng cưa con mẹ chị chân à mẹ dùng cái con tiêm hoàng mà như giờ xe mà chủ chủ máy gì máy đã cho mày con à cứ cho hoài diễn là tôi cho mày con nhà ní rồi mình theo đau thì chỉ cho con ấy à chỉ mà là con với ù có ba đứa như giờ họ hai con lớn nha ừ như có tội liệu nhưng mà con chính trình mà con bé, như giờ à nó con mà con nói như giờ hả hai con giờ sẽ chạy giờ mày cũng sẽ như ta có nó ní nha giờ dạ, chị mà dùng sát hàng cũng sẽ nè tôi giờ tôi máy mày có đúng bền sa sa quả hắn đã chút cái giếng ngạt nè mà con thể ta ố cái nhỏ nó ố nếu mà có hòa rồi là không bằng với cái lệ là cầm gia nó toán dạ nói như mày ờ, nhưng mà nó nhấn tệ nó nhấn tệ như mà nhấn tệ như số dễ như cả ở nơi đã chỉ ra dân là cái ờ, này mà gia hại này nên sẽ nên con này này mà mà chúng con chứ tôi mày gia hại này ừ. có tớ nhỏ nó con thức thân ở mấy con tỷ cả nó con thân qua ừ tức nó ờ. nhưng mà có thể tham mà à hai người toàn đọc khăn cực chung nhuận tù mà anh có tập quả người toàn đọc khăn chung ỏi ha có bố mẹ có à mà gì cả có sao em ừ. Ừ, tội lộc hả Shira

chân ô quy vô tê mò lê nàng quê thì ngẫu nhiên nán nếu như tôi biến mà tiếng mà mà nữa mà như thế đi tôi cũng mấy nếu mà tiếng mà mà cái mà mà tiếng mà mà vậy tôi chưa nữa nhưng mà nếu như tiếng mà nè không cứ mà như thế đi thì còn thế đi thì tôi cái nạn thế này tại anh thế à mấy chuyện mà là thì tôi người điên nhân hả à tôi điên nhân tôi điên như tụi mẹ như dưỡng tự mẹ ừ, ừ như chẳng ai dạ mà phải đi mà mà tự đi hốt ồ ta không phải à chẳng dạ ai ờ, mà như nha người đi canoe mà ngó ấy

ờ cái gì của nó đúng nhắm tay dạ, nhưng mà chị chưa có tiêu kỳ mà với bắn từ họa cho học cho lục khía này con kêu ảo mình cho tu ha mà các các con các chị chỉ có ấy à kia mà thì dễ tôi hỏi tiêu mà dùng em về tại chúng giúp thăng hay là trang giúp nhau các chị con với mẹ có à dung phim mà những cái mà già hay à, một cái con mà cái con thoải mái ừ. ừ hả như cháu thật chị mày cái phần ý tao phần ha chị mày do mày dạ do do gọn là gọn nữa Thank you.

ngõ cái đoàn ngõ mai con ngõ chồng nó ngã người ta mà Yeah.

về tông giá lô đình lơ tu thi giá đã chiều là sẽ tông xin sống cho nên con sẽ tài mà con như ta con mảnh cây cho con thân à ừ. chứ họ con mà cả con cả cho con mà mà cái gì giờ kia là gái ở cho mà đủ vậy giờ hả nó ừ. nhà nó chỗ nhà ừ mà cái liền yoga nó thì cho mà có ạ hả mà yoga đến nó thì cho mà có ạ hay sao hả không nó yoga cho mà có lý giải hả nó té quê Milan, we pha tê lô vin ô cô lô ta lễ cô xin an tu lâu quân thủ thao siêu chích tài siêu yán cũng ទៅតើអូចោយ៉ាងអីហ្នឹងយ៉ាងក៏សិក្សាដែរអើមកមកបាយគូហេកងមែហ្នឹងតែតើមែណៅមែណោះទេមិនមកក៏សិក្សាហ่าកងឡើយមកតាមកតាកងហ្នឹងហ៎ Việt con là gì con cứ ví dụ mà con mà bực con hoạt cơ mà hoạt như chung là con hoạt cho thôi hãy nhìn hắn mà phải dịch cụ mà sẽ chăn gì con thì nha sẽ <laughs> anh là con quá vậy có con còn hoàng cái điện con còn hòa thật đi hề phải mà quên cả lãnh tầng này đi chị chị có em không có nhà đâu nè nè tại vải đó có nhà có răng thôi ông không có nhà ở đâu nhà ông ở xa lắm mà chứ rõ. ơi ừ nhưng giá con mày chẳng thích cha về cho hắn đức tập cô xin với giá dạ, hai phải dùng hai câu câu tham mày nó không mặn giá dạ, hà thăng người ta đọc hơn này giá hà hết sớm. à dạ. chẳng không cái tài câu lại đó ở mẹ mình lên ra cái ừ tôi bé chào bé ồ ừ nhưng mà ăn mày bé nhưng mà ta phải nhưng mà ta hay yếm ta bé không lẽ mày mày sao mày chỉ biết ta nên mà ờ ta tu mà đã hẳn tự như mày ta ta tu hay ờ như mà nó cho mà ờ nó coi ở giò mà ở giò xe thế Dạ, dạ, phát tôi nạn nhân nhờ Đừng hoàn gián các bạn đào là bị chức thổ tàn sinh Giận tức giận hăng một tại Chị dạ, nế, nó có xin giận hay dùng tàn sinh nó đã này các bạn đã cánh dòng của tôi sợ này là mẹ khô hế Mẹ khô hế Hijita pamekako. Nakoko makataza. Ye chata ye ao ko kwa ye lao he ni. À, cho lao hái quả lò. Quả lò thì nhé, nè quả thì lò thì nè. Cô bé tỏ dâm ha. Chuyện đó mình là hồng nhà đó, tập thể riêng nhà mà là. À, à, à, giờ cô bé cứ như cái vải như dòng cung mà vải cô ta.

nha của ba nó gì năm mươi nó sẽ liền liền tức là cả liền với nhau ra ra mình làm xem thế nào rồi cho nó thì chẳng hai to ừ xem cả chút chồng vừa con một tỷ kiếp dân ta nạn ừ, hỏi có vừa ha cũng mai có Thank